mưa đi chú ngồi thấy thảm quá qua qua qua, qua đây đi ổn nước mía con nè à, lúc mà mới đi là mới đi sốt là sốt ở bằng đêm á bằng ngày đứng được thức dạ. nên lượng thức ờ, chú làm vệ sinh đâu đó ngoài nữa chú đi, đi đò ngang đò ngang qua đi đò ngang là chú đi ờ, qua tới chợ hòa là 6 giờ sáng đúng khi mà họ xem được những clip đó trên à, mạng em đã đăng thì à, họ cũng đã à, chuyển tiền cho em đây thì em gửi anh là 4 triệu ba họ đã chuyển cho em thì à, mỗi người ít ít, Hello, chào à, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh của Phước Cần Thơ Hiện tại là Phước à, đang ở trên cầu Trà Bà để đường đi vô nhà của chú Vũ Và phía trước là chú Vũ các bạn Do là không có biết nhà nên chú Vũ đi ra rước và mình sẽ đi vô nhà của chú Để thứ nhất là thăm và thứ hai là để ờ, trao tiền ờ, của các ờ, mạnh thường quân đã gửi hỗ trợ cho hoàn cảnh của chú với nghị lực đã nuôi hai bé ăn học một bé là lớp 6 và một bé là lớp 9 rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi theo chú ha để mình đi vô nhà xem coi nhà của chú như thế nào à, sẵn đây thì à, Phước à, xin à, nói luôn vì sao mà nhiều bạn cứ hỏi là tại sao mà không mua cho chú một chiếc xe lăn vì hiện tại là chú đã có được một chiếc ghim ba bánh và chú để chạy đi bán hàng ngày bên Cần Thơ đó là chiếc ghim ở phía trước đó các bạn nên không có nhất thiết là phải có xe lăn xe lăn thì nó sẽ không có chỗ để nó rất là bất tiện đây Nhà của chú là thuộc là khóm 2 phường à, Phước Thành, hẻm 467. À, Rồi bây giờ mình vô hẻm. Dạ dạ. Rồi bây giờ thì mình đã tới được ờ, nhà của chú Vũ và đi ờ, với Phước hôm nay thì ờ, cũng có các bạn từ rất xa xôi từ Hậu Giang, Trà Ôn, Bình Minh, Vĩnh Long bạc liêu cà mau luôn lên thăm chú đây mình ở đây hả chú ừ, à đây là nhà mình đó hả đây là nhà của à, nhà của chú vũ đây phường ờ, phước thành phường thành phước à phường thành phước thị xã Bình Minh số nhà là 467 sẹt 10 dạ, ờ, Nguyễn văn Hạnh khóm 2 đây rồi dạ dạ dạ chú vô cứ vô bình thường à chú vô rồi mấy bạn cứ vô vô chơi bình thường chứ đấy vô đấy trời không ai dám vô cho mình vô trước à đây là bác hả à, bác con dạ. trai đây là bác gái còn đây chắc ờ, chị quá phải không dạ, dạ anh đó hả dạ đúng ơi à ờ, Số 21 ờ, kêu anh Vũ anh đi 41 tuổi được. À vậy hả? Vậy kêu anh Vũ được rồi phải không? tao <laughs> nhiều khi xưng hôn lộn hoài. <laughs> Đây hai đứa con. Thác, đây. Phát đứng vậy thôi chú thôi. Đây là con đứng ờ, con trai. Chú, con đây là cháu quá. Cháu, ờ, đó. Em Vũ. À. Ra cái thằng. Đây là con của anh anh Vũ. Con trai uh... Dạ, Trung Quốc kìa. Dạ, Giờ đây, đây là, là, gái là, là, <laughs> đây à, từ bên ờ, trà qua bên ờ, trà vinh với trà ôn bên bển dạ. chạy về đây dạ rồi mới sẵn đi đường này luôn không mình tính là mấy đứa du lịch mình đi không ra chợ trời sao đâu đi du lịch là sáng em đi chùa bên chùa quan âm á chùa mà của mấy bé mồ côi á anh mới yeah. Dạ. cái về yeah. Dạ. bữa ờ, tin tức mà công á em có coi không nó quay ở sau nhà nó quay ờ à, có em có coi rồi ừ, có hai đứa nó nói em quay đó ừ nó là hỏi gan gì nó, vô hay sao nó làm cái cái phóng sự gì đó hay sao thấy nó đăng lên có hai ba phút à mà đúng rồi em coi rồi nó không có nói quay, chiếu gần hai tiếng hồ Trời, quay lâu dữ vậy à, nó quay hai tiếng nó quay nó hỏi nó quay nó hỏi nó quay nó hỏi nó kêu diễn nó kêu lết tới nó lùi lớn trời ơi trời nó kêu lết tới lùi đó rồi nó quay địa chỉ nó quay cuối cùng nó quay là bắt anh ờ, phải ờ, lết tới lết lui gần 2 tiếng đồng hồ anh đâu có sợ đâu anh đâu thiệt anh đâu có sợ nó dạ. kêu lết tới lết lui rồi rửa đồ kêu lết đó, lết trong nhỏ mới lết vậy đó hả con <laughs> trời ơi trời biết là xuống dưới tới chợ ăn quà của anh dưới luôn hả anh dũng chợ ăn quà là sao là xuống chỗ bán anh chợ ăn quà dưới luôn hả anh ờ qua bên chợ ăn quà lấy tin bệnh luôn qua à. tới bệnh luôn á thông tin hai đứa rồi cuối cùng có gửi hỗ trợ anh gì không em cứ nước cái mấy chị uống ha trời ơi mới uống phê rồi không có có cà trà đá không cho em xin cà trà đá thôi bỏ nước đá vô miếng nước gì uống là được rồi đó đúng không đúng không hợp lý rồi. mua bánh chay nước suối cho tôi lên ờ, lấy trà đá đi mua đổ trà cho rồi cuối cùng nó không có đưa thông tin ờ đúng rồi thật sự là không có thông tin em có coi rồi không có ờ, à. để cái dồn bình minh vĩnh long ừ, phải, phải nhiều khi có mấy người bên chợ ta nói ủa tôi muốn uh, cho tiền không rồi tôi qua bên cái dồn ở nguyên cái quyển cái dồn tôi biết ông ở đâu <laughs> đúng rồi mà thôi người ta đi tới chợ ngoài người ta cho chẳng hạn như trăm năm chục vậy đó cho bên chợ ngoài chỉ cái ngày ờ, nó quay thôi trong chợ chỉ có mấy người ta biết chứ ta biết bán bên chợ ta vô chợ nó cho còn uh, bác này năm nay nhiêu tuổi rồi bác 76 tuổi 76 rồi hả? Rồi cũng giờ là ở nhà không đâu có làm gì hả bác? Tôi bị đùng xe đùng đô mà con à. <laughs> Rồi bác bác gái cũng vậy luôn Tại dạ, dạ. bán số con À là bác hiện tại ở nhà rồi rồi đi bật gái phải đi lo. Em xin ra làm sao cái hả anh? Đây ờ, cái nhà của anh Vũ là các cô chú anh chị. Đó, nhà chỉ đơn giản vậy thôi. đây Ủa nhà đang giờ mình ở mấy người anh Vũ? Ở uh, hai ờ, hai vợ chồng anh hai. À cũng đông vậy ha. Hai, ờ, hai, hai ông già bà già. Dạ. Anh hai anh hai có hai đứa con còn với hai chồng anh có hai đứa con nó tổng cộng tám người sáu người sáu người thấy chồng chia giường giường giường giường giường nha rồi chia ra tối, tối ngủ đây nữa hả ngủ đây ủa anh ngủ đây bữa nào mà nước ngập thì không cộng là nằm chặt với nhau nằm chung với nhau à, à đúng rồi cái nền ở thấp luôn mưa sao nó xì em thấy sao nó xì là nước ngập nước nó xì lên tại xì lên đây nó bít nó làm ờ, chung nó làm lạnh ai nó làm ở rồi ai cũng tranh chấp ai cũng xe này, chắc tối để ngoài quá xe đỡ cặp sát này lấy vậy đó có xiền rồi chứ, chứ sao rồi thấy dắt vô dắt gà cũng khó rồi. tại vì lúc trước nó, ngập này mới rồi ở đó người ta làm rồi nó rồi anh phải chán cho nó được ngập cuối cuộc rồi cuối cuộc chán ở trước ở sau rồi ai yeah. cũng dành dạ. chán trước rồi. mấy kẻ này nè mấy kẻ này nè à, nó nứt là nó xì lên à, này nước là tối nó xì ngập nó xì lên mưa nó mấy cái tháng nó ngập nó mới xì còn mưa lớn quá rồi nó đổ lên nhà xuống mà nó mới xì dạ. nó nó lấy tin anh ở bên ờ, chợ An Hòa dạ. khúc mà anh đang bán anh đang bán xong rồi thế nó kêu anh bò ra chợ An Hòa bò ra nó kêu anh bò ra bò ra xong rồi nó kêu anh leo lên xe như thế nào nó có quay cảnh leo lên xe đó dạ rồi anh cũng leo lên xe như thế nào ờ, anh ra khỏi bãi xe cái hai đứa đi nó nói vậy hết rồi cái ờ, xong rồi cái nó nói nó lấy tin ở trên chợ nó cho chỗ đèn đỏ nó lấy tin cái anh điện cho nó cái nó nói sao không lấy tin trên đây nó nói thôi bà bỏ tin nó đi giờ qua nhà không có chú luôn qua nhà của anh xong rồi cái anh về để nó hẹn một giờ một giờ anh chờ lâu quá cái nó đâu gần một rưỡi hai giờ nó tới tới nó mới quay ở đây gần lâu gần ba giờ giờ này ba giờ nó nói chung ra là cỡ khoảng gần hai tiếng chứ không phải là hai tiếng mấy trời quay dưới vậy chút nữa có cái người tên chăm nữa ở Sài Gòn á Phước kêu ờ, anh gửi cái hồ sơ học cho em nó đặng đem mình chỉnh cho à đúng rồi mấy anh mấy chăm đúng rồi chờ anh nhắc thì mới nhớ luôn á tại nhưng mà nó tới tháng 9 nhưng mà giờ thì cứ đưa xét thử coi như thế nào là con lấy cái hồ sơ đâu con hồ sơ với hộ khẩu đưa cho chú Phước đem lên Sài Gòn À, sẵn đây á, bữa nay là em ờ, ghé ờ, lại anh thứ nhất là thăm hỏi thăm sức khỏe anh với lại gia đình cái thứ hai là cũng có một số mạnh thường quân khi mà họ xem được những clip đó trên à, mạng em đã đăng thì à, họ cũng đã à, chuyển tiền cho em đây thì em gửi anh là 4 triệu ba họ đã chuyển cho em thì mỗi người ít ít ít ít đó anh cảm ơn mấy đứa tất cả đã ủng hộ gia đình của anh dạ. trước tiên là nhờ phước nay bây giờ nói chung ra là anh không biết chữ dạ giờ anh cũng biết chữ nữa mà có con anh nó là chăm mới kêu con anh tự viết à. là mấy cái dòng chữ này là ngắn gọn là gửi về chỉnh cho chăm chăm dạ. xem xét lại yeah. Dạ. Trâm xem xét lại đằng chăm gửi qua nước ngoài gì đó yeah. Dạ. à, Trâm có gì nếu mà được thì chăm điện không được chăm cũng điện yeah. thì anh cứ nói với chăm nói thì chăm làm sao thì được thì cảm ơn còn không được thì à, đừng có như là không phải vì anh mà làm quá sức vậy đó dạ yeah. cái này là chắc đủ không bạn ấy kêu vậy là đủ thì không chỉ viết mới viết cái đơn vậy thôi là à, cứ như là học khẩu vậy à, cái tên của em rồi học hành như thế nào yeah. Dạ. rồi xong rồi cuối cùng là gán ăn học như thế nào nữa rồi bắt đầu tên cha tên mẹ làm cái yeah. gì dạ. đó rồi xong rồi xuống em mới là cái cái cái địa chỉ là hết yeah. Dạ. À, cái này là con con gái anh viết đó hả con gái anh viết yeah. chứ không ai biết viết hết dạ này thì để em nhận đây có gì về em sẽ à, liên hệ bạn ấy bạn ấy cũng có nhắc em rồi à. tại hên hên là anh nhắc mới nhớ chứ không thôi tới đây hồi quên mất tiêu luôn tại sáng anh nay cho bò ra là chăm nó điện anh cái nữa dạ, chăm nói đó. bữa nay phước qua nhà của à, anh vũ đó nha dạ. anh vũ nhớ giao cái đó hồ sơ cho phước là phước đem lên sài gòn cho em dạ chăm nói vậy đây em không đây à, em có gửi gì cho ảnh không cho hai hai bé đây là bạn này ở dưới uh, Hậu Giang dạ, bạn ờ, Minh bạn ờ, cũng gần tới năm học em gửi cho bé tập dạ, bữa ít lắm dạ. cảm ơn anh dạ, đại diện cảm ơn dạ. thì cũng à, Phước cũng à, xin à, cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã tin tưởng và gửi tiền cho Phước để Phước có thể chuyển được trực tiếp về cho anh Vũ ngày hôm nay và một lần nữa Phước xin cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video sau nếu mà có muốn giúp đỡ một hoàn cảnh nào đó ở trên trang thì anh chị có thể xem lại những cái video trước thì còn rất là nhiều hoàn cảnh và có anh chị có thể hỗ trợ được phần nào thì Phước xin cảm ơn dạ bye bye cô anh chị ha cảm ơn mấy cô nhiều đâu cảm ơn mấy bạn học giỏi